Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một đăng ký một cái sàn tên là gay.io nha Thì à, đầu tiên chúng ta nhập vào à, quốc tịch thì Việt Nam nên người dùng Rồi, địa chỉ email chúng ta nhập cái ờ, địa chỉ email của mình vào mật khẩu như thế này mình ờ, gợi ý cho các bạn là nhập chữ cái đầu tiên là viết hoa còn có thêm một cái chữ ký tự đặc biệt như uh, a cộng hay là thăng dấu thăng hay là dấu chấm gì đó rồi tiếp theo mật khẩu thanh toán nha rồi đăng ký rồi kết hợp uh, gmail thì mình đăng ký bên gmail này vào cái sàn nha thì các bạn qua Gmail để xác nhận nha thì nó gửi cho mình cái uh, xác nhận đây đây là cái link để mà chúng ta kích hoạt rồi sau khi uh, kích hoạt thì ờ, chúng ta đăng nhập lại nha đây là cái mã xác thực của mình như sàn này à, đăng ký nó cũng dễ không khó hay các bạn à, truy cập vào à, để mà hay quay KYC cái tình tài khoản của mình nha rồi nó xác nhận xác nhận liên kết với điện thoại này liên kết với Google này rồi xác nhận cá nhân này thì uh, nó bảo sao thì mình làm thôi rồi xác thực tài khoản này đó rồi xin chào các bạn nha